chất liệu khác nhau như là cái bát nhựa này hay là bát sứ này hay là những mẫu bát khác nhau inox anh em nào cần đặt thì liên hệ trực tiếp cho tôi qua số điện thoại trên góc màn hình và bát thì anh em thể nhìn thấy được mẫu mã đa dạng về mẫu mã bát anh em nhé cần đặt mẫu bát nào chỉ việc hãy chụp ảnh hoặc là gửi ra trực tiếp ra cửa hàng tôi tôi sẽ đặt làm cho anh em rất là nhanh chóng để anh em được phục vụ được cho anh em một cái Tết xuân 2020 anh em nhá thì vừa rồi tôi giới thiệu đến cho anh em là cái bát tàng hình công nghệ 5.0 không tăng hoàn toàn 100% anh em nhá anh em nào có nhu cầu cần được tư vấn về đồ hay là cần được tư vấn mua hàng liên hệ trực tiếp cho tôi qua số điện thoại đặt ở trên góc màn hình hoặc là kết bạn gửi qua zalo cho tôi còn gần gần cơ sở thì qua trực tiếp cửa hàng cửa hàng tết hàng như video đấy còn không như video ra về cảm ơn tất cả anh em đã xem